chúng ta nên ghi nhớ phải như thế nào để đoạn nghi sanh tín phải đọc kinh nhiều nghe kinh nhiều đọc kinh nghe kinh có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ nhưng trong này điều kiện tiên quyết ngày nay chúng ta còn thiếu sót đó là bao nhiêu người đọc kinh nghe kinh vẫn còn nghi hoặc nguyên nhân ở đâu họ nghe không lọt nghe không hiểu đạo lý này ấn quan đại sư nói rất hay Họ không có tâm thành kính Tâm nông nổi Đặc biệt là người trẻ tuổi hiện nay Tâm nông nổi, Cống cao ngã mạng Cho mình là đúng Kiêu ngạo tự đại Coi thường truyền thống văn hóa khinh thị cổ thánh tiên hiền đối với hiện tại trong lòng không có cha mẹ không có sư trưởng hai người này dù phật bồ tát đến dạy họ cũng không thể thành tựu không phải phật bồ tát không từ bi mà dạy không được Họ không đủ điều kiện lãnh ngộ Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Dạng phần thành kính Quý vị sẽ được dạng phần lợi ích Như Huệ Năng Đại Sư Là dạng phần thành kính nên Ngài vừa nghe liền khai ngộ Liền chứng được viên mãn Còn như chúng ta đây Chính là không đủ tâm thành kính Nên không đạt được lợi ích thật sự Điều này rất phiền phức Chúng ta đi đâu để tìm được người thật sự có thành kính đây là chân tướng sự thật à, trong đời này tôi có thể đạt được chút thành tựu à, lúc này có báo cáo với chư vị mạng của tôi là mạng bần tiện không có gì cả tự mình biết vậy nên tuyệt đối không cưỡng cầu à, cũng may là có chút tâm thành kính à, gặp được ba vị thầy đồng ý dạy tôi lúc đó cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn đối với thầy không nộp một đồng tiền học phí nào mà thầy đều rất cố gắng dạy tôi nguyên nhân chính là ở điểm này khi tôi giảng kinh thường nói với quý vị không phải chỉ một lần để mọi người tham khảo tình nghiệp tam phước của kinh quán vô lượng thọ Ba điều mười một câu này Đức Thế Tôn nói với chúng ta rằng Đó là tình nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời Ba đời là nói với quá khứ, hiện tại, vị lai Hay nói cách khác Tất cả chư Bồ Tát tu hành thành Phật ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong đời này chúng ta học phật pháp trải qua thời gian rất dài có người thì vài năm có người thì mấy mươi năm nhưng tu học không đạt được hiệu quả do đó đối với việc tu học phật pháp có hoài nghi nửa đường hối hận thoái tâm xưa nay điều này rất thường thấy không có gì là lạ vì sao có hiện tượng này hiểu không thấu triệt về tịnh nghiệp tam phước không tu học thật sự vì thế người tu học nhiều nhưng người thành tựu thì ít do đây mà biết ba điều này rất quan trọng trước đây khi tình tông học hội vừa mới thành lập đây là việc hơn 20 năm về trước Chúng tôi đã sắp xếp chương trình tu học hàng ngày cho các bạn đồng tu. Chỉ có năm môn học. Càng đơn giản càng dễ nhớ. Môn học thứ nhất chính là tình nghiệp tam phước. Không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu tịnh độ có thể nói tất cả các pháp môn của đại thừa đều không làm được không thể rời nó quý vị nghĩ xem ba điều này quan trọng chừng nào trái với ba điều này chắc chắn không thể thành tựu được câu hiếu dưỡng phù mẫu này có thể nói là căn bản lớn của pháp thế suốt thế gian à, làm gì có người bất hiếu cha mẹ mà có thành tựu à, họ có thể làm phật có thể làm bồ tát không có đạo lý này làm gì có người bất hiếu cha mẹ có thể trở thành thánh nhân hiền nhân quân tử trong thế gian không có trong lịch sử mấy ngàn năm không nhìn thấy người thời nay đã lãng quên việc hiếu dưỡng phụ mẫu mất hiếu cha mẹ bất kính sư trưởng họ tu học pháp thế xuất thế gian đều không thành tựu chúng ta không thể không biết quý vị muốn hỏi vì sao vì hiếu thân tôn sư là tánh đức thánh học của thế xuất thế gian từ trong tự tánh hiển lộ ra không phải tánh đức thì sẽ không tương ứng với nó nó không phải là một loại học thuật nào của thế gian ngày nay học thuật của thế gian họ mong cầu là tri thức bất hiếu cha mẹ bất kính tôn trưởng học tri thức có thể học được nhưng trí tuệ thì không học được họ không có trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thật. nói cách khác họ không có phước báo trong xã hội có địa vị rất cao có của cải rất nhiều nhưng cuộc đời của họ không được an vui cuộc đời của họ không có hạnh phúc điều này chỉ cần chúng ta quan sát tường tận đều thấy được ở ngay trước mắt câu hiếu dưỡng phù mẫu này có thể nói là căn bản lớn của pháp thế suốt thế gian à, làm gì có người bất hiếu cha mẹ mà có thành tựu à, họ có thể làm phật có thể làm bồ tát không có đạo lý này làm gì có người bất hiếu cha mẹ có thể trở thành thánh nhân hiền nhân quân tử trong thế gian không có trong lịch sử mấy ngàn năm không nhìn thấy người thời nay đã lãng quên việc hiếu dưỡng phụ mẫu bất hiếu cha mẹ bất kính sư trưởng họ tu học pháp thế xuất thế gian đều không thành tựu chúng ta không thể không biết quý vị muốn hỏi vì sao vì hiếu thân tôn sư là tánh đức thánh học của thế xuất thế gian từ trong tự tánh hiển lộ ra không phải tánh đức thì sẽ không tương ứng với nó nó không phải là một loại học thuật nào của thế gian à, ngày nay học thuật của thế gian họ mong cầu là tri thức bất hiếu cha mẹ bất kính tôn trưởng học tri thức có thể học được nhưng trí tuệ thì không học được họ không có trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thực nói cách khác họ không có phước báo trong xã hội có địa vị rất cao có của cải rất nhiều nhưng cuộc đời của họ không được an vui cuộc đời của họ không có hạnh phúc à, điều này chỉ cần chúng ta quan sát tường tận đều thấy được ở ngay trước mắt trong cuộc sống hàng ngày tu thập thiện nghiệp nhất định không được trái với thập thiện trái với thập thiện chính là tạo thập ác thập ác là tạo nghiệp luân hồi Niệm Phật không thể vãng sanh Suốt đời niệm Phật Đến cuối cùng Phật không đến tiếp dẫn Nếu trách Phật A-di-đà Như vậy tội chúng càng thêm sâu nặng Càng đáng thương hơn Nhất định phải biết mình sai Phật không sai Pháp cũng không sai à, Người khác đối đãi với mình cũng không sai Tất cả đều do mình sai à, Tự mình không nỗ lực y giáo phụng hành à, Vì sao vậy? Chúng ta thường nói không thực hành đệ tử quy không hành trì cảm ứng thiên không thực hành được thập thiện nghiệp như vậy niệm phật vãng sanh không đáng tin không à, được chắc chắn nếu cấm vững ba cái gốc này tâm sẽ thực tế hơn chúng ta có lòng tin nhất định sẽ được vãng sanh có sự chắc chắn có chắc chắn chúng ta sống một cách hoan hỷ bất luận cảnh giới hiện tại là gì tâm đều sanh hoan hỷ tâm chúng ta thanh tịnh không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn thật sự trở về với tự tánh phật Tam quy y là quy y từ tánh Phật Từ tánh Phật là Phật A-di-đà Vì sao? Biết được quan hệ của mình và Phật A-di-đà Là quan hệ nhất thể Không như vậy chúng ta không biết được Chúng ta đối với vật ngoài thân đối với những điều ngoài nguyên lý nguyên tắc của tịnh tông ra quý vị rất dễ buông bỏ không còn tham luyến không còn tìm cầu tâm đó của chúng ta là định một phương hướng một mục tiêu đoạn trước trong kinh này nói Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm Tôi chỉ nói một phương hướng Một mục tiêu là chuyên niệm A-di-đà Ngoài ra buông bỏ tất cả Như vậy làm gì có chuyện không vãng sanh Chí thành trung tính Đến cực điểm Đây chính là chí thành đối với tất cả mọi người người ác người thiện đối với người có ân với tôi đối với người có cừu hận với tôi tất cả chân thành đối đại, không cần so đo tính toán gì cả những người này có ân với tôi từng giúp đỡ tôi những người có hận thù với tôi họ hủy bán tôi họ hủy nhục tôi họ hãm hại tôi cũng là ân nhân vì sao vậy vì không như vậy làm sao quý vị biết được phiền não của quý vị đã đoạn phải trải qua khảo nghiệm họ đến gạt quý vị hiếp đáp quý vị và đến hại quý vị quý vị không có chút oán hận nào không sanh phiền não công phu đã thành tựu nếu gặp cảnh giới trong tâm không vui liền sanh giận dữ như vậy là sao quý vị không đạt được công phu nào cả gió mới đồng đã bị thổi ngã như vậy làm sao có được thành tựu thuần cảnh thiện duyên không có tham luyến Tất cả là đến khảo nghiệm công phu Thuần à, cảnh thiền duyên chúng ta hoan hỷ Hoan hỷ là một trong thất tình Là phiền não à, Thuần cảnh thiện duyên không tham luyến Nghịch cảnh ác duyên Không oán hận à, Ở trong cảnh giới này Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu Vĩnh viễn là bình tĩnh Đây là tâm bình đẳng trong Kinh Phật thường nói là bình thường tâm Bình thường tâm là chân tâm Chân thành Bình là bình đẳng Thường là vĩnh viễn duy trì Tâm này chính là trí thành tâm Trung giả Ý nghĩa của trung giả Quý vị xem đây là chữ hội ý trên chữ tâm có chữ trung trung là ý gì không thiên lệch không tà à, không thiên lệch không gọi là trung à, ở đây hoàng niệm tổ nói rất hay tận tâm kiệt lực trung ư quốc gia trung hiếu nhị từ vi thế gian mỹ đức chi bộ à, không những là thế gian mà xuất thế gian cũng lấy nó làm căn bản à, không có trung hiếu làm sao có thể thành phật có vị phật nào bất trung bất hiếu vị bồ tát nào bất trung bất hiếu tìm không thấy à, tất cả chư phật bồ tát đều bắt đầu từ trung hiếu à, đến a la hán bích chi phật đều là trung hiếu Thiện pháp thế gian cũng là thành tựu từ trung hiếu Câu hiếu dưỡng phù mẫu này Có thể nói là Căn bản lớn của Pháp Thế suốt thế gian Làm gì có người bất hiếu cha mẹ mà có thành tựu Họ có thể làm Phật có thể làm bồ tát không có đạo lý này làm gì có người bất hiếu cha mẹ có thể trở thành thánh nhân hiền nhân quân tử trong thế gian không có trong lịch sử mấy ngàn năm không nhìn thấy Người thời nay đã lãng quên Việc hiếu dưỡng phụ mẫu Bất hiếu cha mẹ Bất kính sư trưởng à, Họ tu học Pháp thế xuất thế gian Đều không thành tựu vâng Chúng ta không thể không biết dạ vâng Quý vị muốn hỏi vì sao? vì hiếu thân tôn sư là tánh đức à, thánh học của thế xuất thế gian từ trong tự tánh hiển lộ ra không phải tánh đức thì sẽ không tương ứng với nó nó không phải là một loại học thuật nào của thế gian ngày nay học thuật của thế gian họ mong cầu là tri thức bất hiếu cha mẹ bất kính tôn trưởng học tri thức có thể học được nhưng trí tuệ thì không học được họ không có trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thật nói cách khác họ không có phước báo trong xã hội có địa vị rất cao có của cải rất nhiều nhưng cuộc đời của họ không được an vui cuộc đời của họ không có hạnh phúc à, điều này chỉ cần chúng ta quan sát tường tận đều thấy được ở ngay trước mắt Dạ, Vì sao xã hội ngày xưa nhân tâm an định dạ, Người sống ở thế gian rất an vui Rất hạnh phúc dạ, Quý vị nhìn thấy họ ở đâu Cũng thấy họ cười thân tâm họ đều không có áp lực không có ưu tư không sợ hãi không phiền não xã hội hiện nay so với quá khứ ta thấy thật là không bình thường Chúng ta thường thấy trong các tin tức Người già họ tự sát ngay trong viện dưỡng lão Vì sao họ tự sát? Nguyên nhân tự sát là gì? Cuộc đời họ không có mục tiêu Không có hy vọng Họ sống rất đau khổ Sống không bằng chết nên họ tự sát Còn có trẻ con tự sát Học sinh tiểu học tự sát Học sinh trung học tự sát Sinh viên đại học tự sát Điều này không còn là tin tức Những bạn nhỏ này còn rất trẻ Vì sao họ làm như vậy đáng để chúng ta suy nghĩ phải tìm ra nguyên nhân người sống trên thế gian này không có phương hướng không có mục tiêu sống như vậy rất đau khổ có địa vị có của cải nhưng họ tạo nghiệp Có của cải là phước báo Không có trí tuệ Họ không biết hưởng phước Phước báo hoàn toàn trở thành tạo nghiệp à, Xã hội ngày nay Mọi người đều biết Đó là vấn đề rất lớn nói tóm lại từ trên căn bản mà nói là giáo dục có vấn đề hiện nay giáo dục từ mầm non đến nghiên cứu sở không dạy luân lý không dạy đạo đức không dạy nhân quả những điều này ở thời cổ đại bất luận trong nước hay là nước ngoài nó là một phần rất quan trọng là nòng cốt của giáo dục à, ngày nay người ta không nói đến nữa à, trong cuộc sống hàng ngày tu thập thiện nghiệp à, nhất định không được trái với thập thiện trái với thập thiện chính là tạo thập ác thập ác là tạo nghiệp luân hồi niệm phật không thể vãng sanh suốt đời niệm Phật Đến cuối cùng Phật không đến tiếp dẫn à, Nếu trách Phật A-di-đà Như vậy tội chúng càng thêm sâu nặng Càng đáng thương hơn à, Nhất định phải biết mình sai Phật không sai Pháp cũng không sai à, Người khác đối đãi với mình cũng không sai tất cả đều do mình sai à, tự mình không nỗ lực y giáo phụng hành à, vì sao vậy chúng ta thường nói không thực hành đệ tử quy không hành trì cảm ứng thiên không thực hành được thập thiện nghiệp như vậy niệm phật vãng sanh không đáng tin không à, được chắc chắn nếu cấm vững ba cái gốc này tâm sẽ thực tế hơn chúng ta có lòng tin nhất định sẽ được vãng sanh có sự chắc chắn có chắc chắn chúng ta sống một cách hoan hỷ bất luận cảnh giới hiện tại là gì tâm đều sanh hoan hỷ tâm chúng ta thanh tịnh không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn thật sự trở về với tự tánh phật Tam quy y là quy y từ tánh Phật Từ tánh Phật là Phật A-di-đà Vì sao? Biết được quan hệ của mình và Phật A-di-đà Là quan hệ nhất thể Không như vậy chúng ta không biết được Chúng ta đối với vật ngoài thân đối với những điều ngoài nguyên lý nguyên tắc của tịnh tông ra quý vị rất dễ buông bỏ không còn tham luyến không còn tìm cầu tâm đó của chúng ta là định một phương hướng một mục tiêu đoạn trước trong kinh này nói Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm Tôi chỉ nói một phương hướng Một mục tiêu là chuyên niệm A-di-đà Ngoài ra buông bỏ tất cả Như vậy làm gì có chuyện không vãng sanh Chí thành trung tính Đến cực điểm Đây chính là chí thành đối với tất cả mọi người người ác người thiện đối với người có ân với tôi đối với người có cừu hận với tôi tất cả chân thành đối đại, không cần so đo tính toán gì cả những người này có ân với tôi từng giúp đỡ tôi những người có hận thù với tôi họ hủy bán tôi họ hủy nhục tôi họ hãm hại tôi cũng là âm nhân vì sao vậy vì không như vậy làm sao quý vị biết được phiền não của quý vị đã đoạn phải trải qua khảo nghiệm họ đến gạt quý vị hiếp đáp quý vị và đến hại quý vị quý vị không có chút oán hận nào không sanh phiền não công phu đã thành tựu nếu gặp cảnh giới trong tâm không vui liền sanh giận dữ như vậy là sao quý vị không đạt được công phu nào cả gió mới đồng đã bị thổi ngã như vậy làm sao có được thành tựu thuần cảnh thiện duyên không có tham luyến Tất cả là đến khảo nghiệm công phu à, Thuần cảnh thiền duyên chúng ta hoan hỷ Hoan hỷ là một trong thất tình Là phiền não à, Thuần cảnh thiện duyên không tham luyến Nghịch cảnh ác duyên Không oán hận à, Ở trong cảnh giới này Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu Vĩnh viễn là bình tĩnh Đây là tâm bình đẳng trong Kinh Phật thường nói là bình thường tâm Bình thường tâm là chân tâm Chân thành Bình là bình đẳng Thường là vĩnh viễn duy trì Tâm này chính là trí thành tâm Trung giả Ý nghĩa của trung giả Quý vị xem đây là chữ hội ý trên chữ tâm có chữ trung trung là ý gì không thiên lệch không tà không thiên lệch không gọi là trung ở đây hoàng niệm tổ nói rất hay tận tâm kiệt lực trung ư quốc gia trung hiếu nhị từ vi thế gian mỹ đức chi bộ không những là thế gian mà xuất thế gian cũng lấy nó làm căn bản à, không có trung hiếu làm sao có thể thành phật có vị phật nào bất trung bất hiếu vị bồ tát nào bất trung bất hiếu tìm không thấy à, tất cả chư phật bồ tát đều bắt đầu từ trung hiếu à, đến a la hán bích chi phật đều là trung hiếu Thiện Pháp thế gian cũng là thành tựu từ trung hiếu Chúng ta nên ghi nhớ Phải như thế nào Để đoạn nghi sanh tính? Phải đọc kinh nhiều Nghe kinh nhiều Đọc kinh nghe kinh Có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tím có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ nhưng trong này điều kiện tiên quyết ngày nay chúng ta còn thiếu sót đó là bao nhiêu người đọc kinh nghe kinh vẫn còn nghi hoặc Nguyên nhân ở đâu? Họ nghe không lọt, nghe không hiểu Đạo lý này Ấn Quang Đại Sư nói rất hay Họ không có tâm thành kính Tâm nông nổi Đặc biệt là người trẻ tuổi hiện nay Tâm nông nổi Cống cao ngã mạng Cho mình là đúng kiêu ngạo tự đại coi thường truyền thống văn hóa khinh thị cổ thánh tiên hiền đối với hiện tại trong lòng không có cha mẹ không có sư trưởng hai người này dù phật bồ tát đến dạy họ cũng không thể thành tựu không phải phật bồ tát không từ bi mà dạy không được họ không đủ điều kiện lãnh ngộ ấn quang đại sư nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Dạng phần thành kính quý vị sẽ được giảng phần lợi ích như huệ năng đại sư là giảng phần thành kính nên ngài vừa nghe liền khai ngộ liền chứng được viên mãn còn như chúng ta đây chính là không đủ tâm thành kính nên không đạt được lợi ích thật sự điều này rất phiền phức Chúng ta đi đâu để tìm được người thật sự có thành kính Đây là chân tướng sự thật Trong đời này tôi có thể đạt được chút thành tựu Lúc này có báo cáo với chư vị Mạng của tôi là mạng bần tiện Không có gì cả Tự mình biết vậy Nên tuyệt đối không cưỡng cầu Cũng may là có chút tâm thành kính Gặp được ba vị thầy đồng ý dạy tôi Lúc đó cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn Đối với thầy không nộp một đồng tiền học phí nào Mà thầy đều rất cố gắng dạy tôi Nguyên nhân chính là ở điểm này Khi tôi giảng kinh thường nói với quý vị Không phải chỉ một lần để mọi người tham khảo Tình nghiệp tam phước Của kinh quán vô lượng thọ Ba điều mười một câu này Đức Thế Tôn nói với chúng ta rằng đó là tình nghiệp chánh nhân của chư Phật ba đời Ba đời là nói với quá khứ, hiện tại, vị lai Hay nói cách khác Tất cả chư Bồ Tát tu hành thành Phật Ba điều này là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong đời này chúng ta học phật pháp trải qua thời gian rất dài à, có người thì vài năm có người thì mấy mươi năm nhưng tu học không đạt được hiệu quả do đó đối với việc tu học phật pháp có hoài nghi nửa đường hối hận thoái tâm xưa nay điều này rất thường thấy không có gì lạ lạ vì sao có hiện tượng này hiểu không thấu triệt về tịnh nghiệp tam phước không tu học thật sự vì thế người tu học nhiều nhưng người thành tựu thì ít do đây mà biết ba điều này rất quan trọng Trước đây, khi tình tông học hội vừa mới thành lập, đây là việc hơn 20 năm về trước. Chúng tôi đã sắp xếp chương trình tu học hàng ngày cho các bạn đồng tu chỉ có năm môn học càng đơn giản càng dễ nhớ à, môn học thứ nhất chính là tình nghiệp tam phước không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tu tịnh độ có thể nói tất cả các pháp môn của đại thừa đều không làm được không thể rời nó quý vị nghĩ xem ba điều này quan trọng chừng nào trái với ba điều này chắc chắn không thể thành tựu được à, điều thứ nhất này đích thực chính là thực hiện trên ba cái gốc của nho thích đạo à, nên hiếu dưỡng phụ mẫu như thế nào chỉ cần hành trì theo đệ tử quy đệ tử quy không phải để học không phải để nói từng câu từng chữ đều phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày đó mới là có lợi ích đây gọi là căn bản của căn bản sau thời kỳ của nhà đường chư vị tổ sư trong phật giáo trung quốc họ từ bỏ học tiểu thừa thời đại thịnh trị của nhà đường tiểu thừa có hai tông phái câu xá tông và thành thật tông à, chỉ cần là học phật thì không thể học tiểu thừa trong kinh phật nói đệ tử phật không trước học tiểu thừa sau học đại thừa ngài nói đây không phải là đệ tử phật đức phật không thừa nhận à, quý vị không theo thứ tự chưa học tiểu học đã học đại học Làm gì có đạo lý này Sau thời kỳ của nhà đường Các bậc tổ sư từ bỏ tiểu thừa Như vậy phải làm sao? Họ dùng nho, đạo thay thế tiểu thừa được chắc Thông qua hơn một ngàn năm thực nghiệm được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng à, hơn một ngàn năm nay trong nhà phật bất luận là tông phái nào đều có thành tích biểu hiện rất tốt à, chứng tỏ nho và đạo có thể thay thế tiểu thừa à, nho đạo là thứ vốn có của chúng ta khi học chúng ta cảm thấy thân thiết khác thường vì thế chúng ta chọn đệ tử quy của nho giáo và thái thượng cảm ứng thiên của đạo giáo để thực hiện từ bi không sát sanh thực hành đệ tử quy của nho giáo hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng đây là hiếu thân tôn sư có nền tảng này thì thập thiện nghiệp ở sau sẽ không khó câu hiếu dưỡng phù mẫu này có thể nói là căn bản lớn của pháp thế suốt thế gian làm gì có người bất hiếu cha mẹ mà có thành tựu họ có thể làm phật có thể làm bồ tát không có đạo lý này làm gì có người bất hiếu cha mẹ có thể trở thành thánh nhân hiền nhân quân tử trong thế gian không có trong lịch sử mấy ngàn năm không nhìn thấy người thời nay đã lãng quên việc hiếu dưỡng phụ mẫu bất hiếu cha mẹ bất kính sư trưởng họ tu học pháp thế xuất thế gian đều không thành tựu chúng ta không thể không biết quý vị muốn hỏi vì sao vì hiếu thân tôn sư là tánh đức thánh học của thế xuất thế gian từ trong tự tánh hiển lộ ra không phải tánh đức thì sẽ không tương ứng với nó nó không phải là một loại học thuật nào của thế gian à, ngày nay học thuật của thế gian họ mong cầu là tri thức bất hiếu cha mẹ bất kính tôn trưởng học tri thức có thể học được nhưng trí tuệ thì không học được họ không có trí tuệ chân thật không có trí tuệ chân thật nói cách khác họ không có phước báo trong xã hội có địa vị rất cao có của cải rất nhiều nhưng cuộc đời của họ không được an vui cuộc đời của họ không có hạnh phúc à, điều này chỉ cần chúng ta quan sát tường tận đều thấy được ở ngay trước mắt vì sao xã hội ngày xưa nhân tâm an định người sống ở thế gian rất an vui rất hạnh phúc quý vị nhìn thấy họ ở đâu cũng thấy họ cười thân tâm họ đều không có áp lực không có ưu tư không sợ hãi không phiền xã hội hiện nay so với quá khứ ta thấy thật là không bình thường chúng ta thường thấy trong các tin tức người già họ tự sát ngay trong viện dưỡng lão vì sao họ tự sát Nguyên nhân tự sát là gì? Cuộc đời họ không có mục tiêu Không có hy vọng Họ sống rất đau khổ Sống không bằng chết nên họ tự sát Còn có trẻ con tự sát Học sinh tiểu học tự sát Học sinh trung học tự sát Ờ, sinh viên đại học tự sát điều này không còn là tin tức ờ, những bạn nhỏ này còn rất trẻ vì sao họ làm như vậy đáng để chúng ta suy nghĩ phải tìm ra nguyên nhân người sống trên thế gian này không có phương hướng không có mục tiêu sống như vậy rất đau khổ có địa vị có của cải nhưng họ tạo nghiệp à, có của cải là phước báo không có trí tuệ họ không biết hưởng phước phước báo hoàn toàn trở thành tạo nghiệp Ờ, xã hội ngày nay mọi người đều biết đó là vấn đề rất lớn nói tóm lại từ trên căn bản mà nói là giáo dục có vấn đề hiện nay giáo dục từ mầm non đến nghiên cứu sở không dạy luân lý không dạy đạo đức không dạy nhân quả những điều này ở thời cổ đại bất luận trong nước hay là nước ngoài nó là một phần rất quan trọng là nòng cốt của giáo dục ngày nay người ta không nói đến nữa những người lớn tuổi đều biết khổng tử dạy học có bốn khoa thứ nhất là đức hạnh thứ hai là ngôn ngữ thứ ba mới là chánh sự sau cùng mới là văn học bây giờ văn học chỉ nói đến hai điều sau hai điều trước không cần xã hội đã xảy ra vấn đề à, giáo dục ngày xưa đức hạnh là điều đầu tiên Sau khi học tốt đức hạnh Mới dạy quý vị học nói năng Ngôn ngữ là cánh cửa hòa phước trong đời của một con người quý vị khi tiếp xúc với người ngôn ngữ là một đường dẫn họ không biết nói chuyện hữu ý vô ý đắc tội với người khác kết oán thù với người đa số người kết oán thù họ đều khởi lên tâm báo phục oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt quý vị hãy nghĩ xem đáng sợ biết bao À, Vì thế ngôn ngữ là môn học lớn à, Phải lấy đức hạnh làm hậu thuẫn à, Ngôn ngữ hay Mang đến cho mình hạnh phúc Đem đến hạnh phúc cho gia đình và xã hội Mang lại hòa bình cho thế giới Đó là công đức À, ngôn ngữ bất thiện dẫn đến gia đình xung đột xã hội xung đột à, xung đột giữa các quốc gia tuyệt đại đa số đều là ngôn ngữ có vấn đề à, hiện nay hai thứ này đều không nói đến À. chỉ nói đến chính sự chính sự là gì nghĩa là kỹ thuật hiện nay gọi là giáo dục khoa học kỹ thuật sau khi học thành tương lai trong xã hội có thể mưu sinh giúp cho cuộc sống vật chất của chúng ta nhưng ta không có cuộc sống về tinh thần à, về mặt tinh thần là trống không à, về mặt tinh thần quý vị có cuộc sống vật chất phong phú nhưng tinh thần trống rỗng à, vì thế quý vị sống ở thế gian này rất khổ sống một cách mệt mỏi đặc biệt là trong thời đại này của chúng ta ở phương tây không có giáo dục tôn giáo phương đông giáo dục truyền thống của thánh hiền cũng không còn à, đây chính là tình trạng của xã hội ngày nay bao gồm thiên tai trên địa cầu đây là nguyên nhân thực sự à, như vậy phải làm sao chỉ có quay lại đi tìm tổ tông cổ nhân có câu không nghe lời người lớn thiệt thòi ngay trước mắt à, người lớn là tổ tông của chúng ta vì sao hiện nay chúng ta không nghe lời người lớn Cho rằng họ đã qua đời Trí tuệ của họ không cao như người bây giờ Người bây giờ phát minh ra khoa học kỹ thuật Người xưa không có Họ đâu biết rằng người xưa rất có trí tuệ có tri thức không có tri thức người có trí tuệ nhất định có tri thức người có tri thức không nhất định có trí tuệ trí tuệ có thể mang đến hạnh phúc mỹ mãn cho nhân sinh còn tri thức không thể vì sao vì gốc của trí tuệ là đạo đức là luân lý đạo đức à, tri thức có thể không cần luân lý đạo đức đây là điều mà ngày nay chúng ta đang nghiên cứu thảo luận vì sao xã hội lại trở thành như vậy à, giáo huấn của các bậc thánh hiền rất hay ngày nay không có người khởi xướng không có người học tập à. những thứ họ để lại rất hay nhưng chúng ta không thấy được chưa nghe qua chưa thấy qua thì tốt ở đâu à, đời này nếu tôi không gặp được thầy phương đông mỹ Tôi cũng như một số thanh niên khác Không biết gì cả Cũng may tôi thích triết học Người học môn khoa học này không nhiều vì ngày nay một số các bạn trẻ họ chạy theo của cải triết học là cầu trí tuệ à, cho nên người hy vọng đạt được của cải rất ít có ai học triết học à, không nghĩ đến đỉnh cao nhất của triết học là phật học là triết học kinh phật kinh phật không những là đỉnh cao nhất của triết học từ sự thành tựu của khoa học trong 30 năm lại đây khiến chúng ta lý giải được Phật Pháp cũng là khoa học tối cao vấn đề mà khoa học và triết học không thể giải quyết phật pháp đều giải quyết được à, đây chính là may mắn lớn nhất trong cái bất hạnh của đời tôi thầy dạy tôi buông bỏ công việc trên thế gian chuyên tâm nghiên cứu môn học này à. Tôi bắt đầu từ năm 26 tuổi đến nay là 60 năm à, Kiên trì theo đuổi một phương hướng Một mục tiêu mới có được chút thành tựu như hôm nay thành tựu là gì đây có nhận thức đối với truyền thống đối với luân lý đạo đức nhân quả và tôn giáo hiểu thấu và minh bạch về nó khẳng định những thứ này có thể cứu xã hội có thể cứu địa cầu à, mới thật sự lãnh hội được dùng tâm của đức thế tôn à, trong một đời giảng kinh thuyết pháp của ngài đại từ đại bi của ngài chân thật hiển lộ ngài lưu lại nhiều kinh điển như vậy gọi là pháp bảo thật sự xứng đáng đây gọi là bảo vì sao vậy vì nó có thể giúp chúng ta đạt được hạnh phúc cứu cánh viên mãn ngay trong đời này đây là lợi ích nhỏ không phải lớn lợi ích lớn là giúp chúng ta vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo chứng đến địa vị phật bồ tát như ngài vậy đó là lợi ích lớn À, điều này bất cứ ai cũng có thể nắm bắt được đây không phải là pháp thế gian à, pháp thế gian số mạng có quý vị mới có thể đạt được số mạng không có không dễ gì đạt được à, phật pháp mọi người đều có vì sao vậy vì tất cả chúng sanh đều có phật tánh điều này ai cũng có trong kinh điển Đại Thừa Phật thường nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Quý vị xem, quý vị vốn đã có Tổ tông của chúng ta cũng thường nói Nhân tánh bổn thiện Nhân chi sơ tánh bổn thiện Đây là chúng ta vốn có Bổn thiện là gì? Bổn thiện chính là Phật tánh đây không phải số người có mà mỗi người đều có nên nhất định chúng ta phải hiểu phải giác ngộ phải quay đầu cảnh giới mình không ngừng nâng cao cuộc sống vật chất trở thành không quan trọng khổng lão phu tử không phải là người giàu có cuộc sống của ông rất thanh bẩn trong các học trò nhan hồi là người ông tán thán nhất cuộc sống vật chất càng đáng thương hơn ăn uống đạm bạc sống trong một hẻm nhỏ phu tử thường cảm thán nói người bình thường ở trong hoàn cảnh sinh hoạt của nhan hồi sẽ rất lo lắng còn nhan hồi quý vị thấy bất cứ lúc nào ông ta cũng rất hoan hỷ nên nhan hồi không thay đổi niềm vui của ông ông vui với điều gì vui với đạo ông ta thật sự hiểu được chân tướng vũ trụ và hữu ông rất vui còn đức phật biểu diễn cho chúng ta là pháp hỷ sung mãn thường sanh tâm hoan hỷ Người xưa cũng từng nói Niềm vui lớn nhất của đời người chính là gì? Đắc thiên hạ chi anh tài Nhi lạc dục chi Dạy học Nghĩa là trong số các học sinh của quý vị Có bậc anh tài Đây chính là niềm vui không gì sánh bằng Dạ, Những đạo lý này chúng ta phải hiểu Cho nên chúng ta sống trong thế gian này Có phương hướng chính xác Có mục tiêu đúng đắn Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay là ác duyên Đều biến thành tăng thượng duyên tốt cho mình à, Giúp chúng ta nâng cao cảnh giới Quý vị nghĩ xem vui biết bao điều này không phải người thế tục bình thường có thể lý giải được tìm cầu thế tục không ra khỏi luân hồi lục đạo tìm cầu thế tục nhất định tạo nghiệp nhiều ác nghiệp nhiều thiện nghiệp ít Sau khi chết thì rất nhiều phiền phức Con người tuyệt đối không thể nói chết là hết à, Như vậy những học vấn này của chúng ta không cần học nữa à, Ngày nay chúng ta đều biết Chết rồi không phải hết Lời này thật không phải giả à, Cho nên không thể chết Chúng ta là người tu tịnh độ Người tu tịnh độ không chết Người tu tịnh độ ở thế giới cực lạc vô lượng thọ Chúng ta hiện tại đã là vô lượng thọ à, Vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không phải sau khi chết mới đi Câu này chư vị nhất định phải biết Khi quý vị vãng sanh Quý vị thấy Phật đến tiếp dẫn Sống mà ra đi À, Quý vị đi theo Phật Thân thể này không cần bỏ đi Quý vị chưa chết Đang sống mà vãng sanh à, Khi chết rồi thì phiền phức rất lớn Không dễ được vãng sanh à, Cho nên Phật Pháp này gọi là Phật Pháp thành tựu trong một đời Thành tựu gì? Một đời thành Phật Ngày nay chúng ta là một đời vãng sanh Sanh đến thế giới cực lạc là một đời thành Phật Không phải là đời thứ hai Không có đời thứ hai Điều này khác với luân hồi Luân hồi đích thực Không biết luân hồi bao nhiêu lần Không ngừng lặp lại Vãng sanh không như vậy Vãng sanh là thành tựu rất rõ ràng Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này Nên xả thì phải xả Nên giữ thì phải giữ Hiếu dưỡng phụ mẫu Phát tâm Bồ Đề là thật sự hiếu dưỡng cha mẹ Bồ Đề tâm là chân tâm Trí huệ tâm, giác ngộ tâm trong Phật Pháp thường nói Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Tâm này là tâm Đại Bồ Đề Chúng ta có trí tuệ để lựa chọn Lựa chọn phương hướng là thế giới Tây Phương cực lạc Lựa chọn mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Tôi đến thế giới cực lạc làm gì? Là nương Phật A-di-đà làm thầy Theo Ngài học tập à, Có tâm nguyện như vậy Nhất định được Ngài gia trì Ngài sẽ toàn tâm toàn ý Quan tâm Dạy dỗ Trong đời này nhất định được thành tựu à, Đây mới là thật sự hiếu dưỡng cha mẹ quý vị cần đến thế giới cực lạc sẽ có năng lực biết được cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình đang ở đâu không phải cha mẹ trong đời này cha mẹ trong quá khứ chúng ta đều biết hết quý vị có trí tuệ có thần thông có thiên nhãn nên thấy hết biết hết À, hiện họ đang thọ quả báo gì họ cần điều gì chúng ta đều biết quý vị có năng lực chăm sóc cho họ có năng lực giúp đỡ họ và có năng lực để độ họ à, trong giáo lý đại thừa nói phật không độ người không có duyên À, cha mẹ vợ con quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp họ đều là người có duyên à, ở thế giới cực lạc họ khởi tâm động niệm chúng ta đều có thể cảm nhận được à, đây là thật sự hiếu thảo thật sự quan hại thật sự có trí tuệ thần thông đạo lực để giúp họ À, dạ, nên hiếu dưỡng nhất định phải làm được điều đó Bên dưới nói Đam mê chấp trước của cải Và Phật Pháp Mà không có tâm quên mình vì người khác Đây là tham lam keo kiệt Trung bội Tín ngưỡng không kiên cố Trước tin sau nghi Nên gọi là trung bội đây là gì? Nửa đường hối hận Hạng người này rất nhiều Không những hiện nay nhiều Thời xưa cũng rất nhiều Do nguyên nhân gì? Không hiểu chân tướng sự thật Nên không tránh khỏi sự hoài nghi Luôn nhìn thấy xã hội này Người này tâm tốt Làm việc tốt Nhưng không có quả báo tốt Còn người này làm việc xấu Làm việc ác Nhưng lại được thăng quan phát tài Khiến người ta sau khi thấy vậy Đối với thiện hữu thiện báo Ác hữu ác báo Sinh ra hoài nghi hiện tượng này có hay không có nhưng do họ không hiểu đạo lý vì sao người làm ác được quả báo tốt đẹp nhà phật nói nhân quả ngài nói nhân quả ba đời họ đời trước tu phước rất nhiều đời này họ hưởng thụ là phước báo của quá khứ đời này họ tạo ác quả báo chưa hiện tiền không phải không có báo khi phước của họ hưởng hết thì nghiệp báo này sẽ hiện tiền đường thái tông phước báo lớn bao nhiêu Phước báo đó là gì? Phước báo đó là trong quá khứ tu được Làm đến đế dương Chúng ta biết ít nhất phải mười đời tu phước Mới có phước báo lớn như vậy Không có phước báo tích lũy trong mười đời Ông ta làm không được Không thể đạt đến địa vị này Vì ông ta còn trẻ Mà làm hoàng đệ Nên ông ta biết trị lý một quốc gia cần có trí tuệ phải có phương pháp phải có kinh nghiệm những thứ này ông ta đều thiếu nhưng ông rất thông minh ông nghĩ đến điều gì phải học tập cổ nhân vào thời đại của ông Cổ tịch của Trung Quốc là Từ Tam Hoàng Ngũ Đế Cho đến thời đại nhà Tùy Lưu lại những sách tịch này Có hơn một dạng loại Có thể thấy nền văn hóa xưa rất phong phú Ông hạ lệnh cho Ngụy Trừng Thành lập một tổ Thay ông sưu tầm Trong thời cổ đại Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay Trong hơn hai ngàn năm có liên quan đến Tu thân tề gia trị quốc Những gian tự này ông ta đều cần Từ trong cổ tịch này Đem nó sao chép lại Sau ba năm thì hoàn thành từ hơn một dạng bộ sách Chọn ra hơn một ngàn bộ Sau đó từ trong hơn một ngàn bộ này Lại tuyển chọn Lựa chọn tỉ mỉ ra 65 loại Những gì Đường Thái Tôn cần Trong 65 loại sách này Đều đem chép ra Bộ sách này gọi là Quần thư trị yếu Trong cuộc sống hàng ngày Tu thập thiện nghiệp nhất định không được trái với thập thiện trái với thập thiện chính là tạo thập ác thập ác là tạo nghiệp luân hồi niệm phật không thể vãng sanh suốt đời niệm phật đến cuối cùng phật không đến tiếp dẫn Nếu trách Phật A-di-đà Như vậy tội chúng càng thêm sâu nặng Càng đáng thương hơn Nhất định phải biết mình sai Phật không sai Pháp cũng không sai Người khác đối đãi với mình cũng không sai Tất cả đều do mình sai À, tự mình không nỗ lực y giáo phụng hành à, vì sao vậy chúng ta thường nói không thực hành đệ tử quy không hành trì cảm ứng thiên không thực hành được thập thiện nghiệp như vậy niệm phật vãng sanh không đáng tin à, không được chắc chắn nếu cấm vững ba cái gốc này tâm sẽ thực tế hơn chúng ta có lòng tin nhất định sẽ được vãng sanh có sự chắc chắn có chắc chắn chúng ta sống một cách hoan hỷ bất luận cảnh giới hiện tại là gì tâm đều sanh hoan hỷ tâm chúng ta thanh tịnh không bị cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn thật sự trở về với tự tánh Phật. Tam quy y là quy y từ tánh Phật, từ tánh Phật là Phật A Di Đà. Vì sao? Biết được quan hệ của mình và Phật A Di Đà là quan hệ nhất thể. không như vậy chúng ta không biết được chúng ta đối với vật ngoài thân đối với những điều ngoài nguyên lý nguyên tắc của tịnh tông ra quý vị rất dễ buông bỏ không còn tham luyến không còn tìm cầu tâm đó của chúng ta là định À, một phương hướng một mục tiêu đoạn trước trong kinh này nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm tôi chỉ nói một phương hướng một mục tiêu là chuyên niệm a di đà ngoài ra buông bỏ tất cả như vậy làm gì có chuyện không vãng sanh à, chí thành trung tính đến cực điểm à, đây chính là chí thành à, đối với tất cả mọi người người ác người thiện đối với người có ân với tôi đối với người có cừu hận với tôi tất cả chân thành đối đại à. không cần so đo tính toán gì cả những người này có ân với tôi từng giúp đỡ tôi những người có hận thù với tôi họ hủy bán tôi họ hủy nhục tôi họ hãm hại tôi cũng là ân nhân vì sao vậy vì không như vậy làm sao quý vị biết được phiền não của quý vị đã đoạn phải trải qua khảo nghiệm Họ đến gạt quý vị Hiếp đáp quý vị và đến hại quý vị Quý vị không có chút oán hận nào Không sanh phiền não Công phu đã thành tựu Nếu gặp cảnh giới trong tâm không vui Liền sanh giận dữ Như vậy là sao? Quý vị không đạt được công phu nào cả Gió mới đồng đã bị thổi ngã Như vậy làm sao có được thành tựu À, thuần cảnh thiện duyên không có tham luyến tất cả là đến khảo nghiệm công phu à, thuần cảnh thiện duyên chúng ta hoan hỷ hoan hỷ là một trong thất tình là phiền não à, thuần cảnh thiện duyên không tham luyến nghịch cảnh ác duyên không oán hận ở trong cảnh giới này không bị ngoại cảnh quấy nhiễu vĩnh viễn là bình tĩnh đây là tâm bình đẳng trong kinh phật thường nói là bình thường tâm bình thường tâm là chân tâm chân thành bình là bình đẳng thường là vĩnh viễn duy trì tâm này chính là trí thành tâm À, trung giả ý nghĩa của trung giả quý vị xem đây là chữ hội ý à, trên chữ tâm có chữ trung trung là ý gì không thiên lệch không tà không thiên lệch à, không gọi là trung ở đây hoàng niệm tổ nói rất hay tận tâm kiệt lực trung ư quốc gia Trung hiếu nhị từ Vi thế gian mỹ đức chi bộ à, Không những là thế gian Mà xuất thế gian Cũng lấy nó làm căn bản à, Không có trung hiếu Làm sao có thể thành Phật Có vị Phật nào bất trung bất hiếu Vị Bồ Tát nào bất trung bất hiếu Tìm không thấy Tất cả chư Phật Bồ Tát đều bắt đầu từ trùng hiếu Đến A-la-hán, Bích Chi Phật đều là trung hiếu Thiện Pháp thế gian cũng là thành tựu từ trung hiếu Hiện nay không tham gia công tác này nữa Hoạt động trong nhà Phật cũng không tham gia Chuyên môn giảng kinh dạy học Ngoài việc này ra đều buông bỏ hết Ngày càng đơn giản Ngày càng quan hỷ à, Ngày càng tự tại à, Bây giờ chúng ta thật sự biết rằng Việc tốt nhất của thế gian Chính là học kinh vô lượng thọ Niệm Phật A-di-đà Không có gì tốt hơn điều này ngoài ra tất cả đều buông bỏ à, nên trong cuộc sống nhu cầu càng ít ngày càng ít ngày càng đơn giản tài sát danh thực thùy năm thứ này đều có thể giảm ít chúng ta không thể đoạn ba điều trước có thể đoạn hai điều sau ăn và ngủ có thể giảm ít cố gắng hết sức giảm nhẹ nó Đại thừa nghĩa chương diệt, Lận tích tài pháp xưng sang Tài không nên bỏn sẻn Pháp càng không thể keo kiệt Keo kiệt của cải Bị quả báo là bần cùng Bốn xỉn Pháp Bị quả báo là ngô si Nên cần phải bố thí tài Bố thí Pháp Thí tài được giàu có Pháp thì được thông minh trí tuệ Thông thường chúng ta gọi là cầu phước cầu huệ Nếu biết tu hai điều này thì phước huệ đều có Toàn tâm toàn ý để tu Không nên có chút keo kiệt nào Có bao nhiêu bố thì bấy nhiêu Tu Nó sẽ đến liên tục không ngừng Thật là lấy không bao giờ hết Dùng không bao giờ tận Quả báo này tôi đã học 60 năm Là thật không phải giả Khi tôi chưa học Phật rất đáng thương Rất nhiều người xem tướng tôi đều lắc đầu Số mạng không có của à. Nghĩa là một đồng cũng không có Có số ăn xin Bần tiền tiền là không có địa à, vị vâng Bần là không có của cải Mà còn chết yếu à, Thọ mạng chỉ có 45 tuổi Sau khi học Phật tôi hiểu rất rõ về mình nên đem thỏa mãn của mình định ở tuổi 45 Sau 45 tuổi sẽ không còn Cho nên cố gắng tu thật tu Đời này không được thì tu đời sau kiếp sau Sau khi học Phật hiểu được đạo lý này Thầy rất từ bi Chính là chương gia đại sư Chương gia đại sư lớn hơn tôi 39 tuổi Xem tôi như hàng con cháu Người này rất có kinh nghiệm Tôi 26 tuổi học Phật và quen Ngài Đại sư năm đó 69 tuổi Đại sư biết rõ Nên dạy tôi Tu phước tu huệ để bù đắp à, Vậy tôi bố thí Tôi thưa với đại sư tôi nói Cuộc sống của con vô cùng khó khăn Tự mình lo cho mình cũng không dễ Làm gì có tiền để bố thí à, Đại sư nói ừ, ừ. Một hào chú có không? Một hào có thể một đồng được chăng? Một đồng còn miễn cưỡng Đại sư nói Chúa bắt đầu bố thí từ một hào một đồng này Phải có tâm bố thí Đừng bao giờ quên ý niệm này Có cơ hội chú nên làm Lúc đó đã tiếp xúc Phật Pháp Nên thường đến chùa Trong chùa có ấn kinh Có phóng sanh Họ đến quyên góp Cầm một cái thùng Nhiều ít cũng được Tôi liền giết một hào, hai hào Có khi giết một đồng Tôi đã làm như vậy Khoảng ba năm Thu nhập dần dần tốt hơn Tốt hơn thầy lại dạy tôi Càng nhiều càng thí Không nên lưu giữ Tôi đã làm 60 năm Từ năm 26 tuổi đến nay là 85 tuổi Đã làm 60 năm Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng Từ năm 1999 Tôi mỗi năm bố thí tiền khoảng 1.000 dạng Mỹ Kim Đã nhiều năm như vậy Quý vị xem gần đây Tôi mua 100 bộ tứ khố toàn thư 500 dạng Mỹ Kim Tôi lại mua ở nhà sách thế giới 200 bộ tứ khổ hồi yếu Cũng là 500 dạng Mỹ Kim Phân tặng cho thư viện của trường đại học trên toàn thế giới Có thì nên bố thí Càng thí càng nhiều Tôi cứ khuyên mọi người không cần cúng dường tiền thêm cho tôi Vì sao tôi không muốn làm nữa Quý vị đưa tiền cho tôi Tôi phải dùng thời gian của tôi Phải suy nghĩ nên làm việc tốt như thế nào Để hồi hướng cho quý vị Quý vị không đưa tôi sẽ không làm Tốt biết bao Không có việc gì quá tốt Nhưng vẫn có người đưa đến Khuyên sao cũng không được Vì thế tôi ở bất cứ đạo tràng nào Người ta cúng dường bao thừa Tôi đều tặng lại cho đạo tràng không lấy đồng nào bớt việc không có việc tốt biết mấy việc tốt chi bằng không có việc không có việc mới thật sự là việc tốt vì thì hiểu được những đạo lý này quý vị xem bộ thí tài thật sự của cải dùng không thiếu cái gì cũng không có Nhưng lại không thiếu thứ gì pháp bố thí Bố thí này tôi đều học Ấn Quang Đại Sư Ấn Quang Đại Sư mười phương cúng dường toàn bộ đều làm Pháp Bố Thí Ngay lúc đó là Ấn kim Bây giờ chúng tôi ngoài Ấn kim ra Chúng tôi có mạng Internet Có đĩa giảng Phương pháp càng nhiều cho việc bố thí Pháp Pháp bố thí được thông minh trí tuệ Vô ủy bố thí được mạnh khỏe trường thọ Đối với người đau khổ, người xuyên bệnh Phải quan tâm họ Phải giúp đỡ họ Ba loại bố thí này được ba loại phước báo mọi người đều biết Giàu có Thông minh trí tuệ, mạnh khỏe trường thọ Số mạng tôi không có Thầy dạy tôi Làm tôi toàn đạt được Thầy không gạt tôi Thầy giúp tôi cải tạo vận mệnh Năm 45 tuổi đích thực tôi bị một trận bệnh Một tháng sau khỏe lại Vì thỏa mạng đã đến Nên tôi không đi khám bệnh Không uống thuốc Vì sao? Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh không thể chữa giận mình Thọ mạng đến còn đến khám bệnh làm gì Chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ Niệm một tháng thì không sao Khỏe lại Đây đều là thật không phải giả Chư Phật Tổ Sư không gạt chúng ta Thật sự y giáo phụng hành Quý vị sẽ đạt được quả báo rất thù thắng Nếu không tin không làm như vậy quý vị sẽ rất phiền phức Nhất định không thể tham đồ tự lợi Có tâm này không tốt Đặc biệt là giáo huấn của Phật Giáo huấn của Thánh Hiền Cầm chiêu bài của Thánh Hiền Cầm chiêu bài Phật Pháp Bồ Tát Để làm danh gian lợi dưỡng cho mình Sao cùng quả báo đều không tốt Không thể làm việc này Phật Pháp là Pháp thanh tịnh Dùng tâm ô nhiễm để tu Phật Pháp Được phước báo thế gian Phước báo thế gian có khi quý vị làm ác quá nhiều Không đạt được thân người Quý vị đi đến đâu để hưởng phước Hưởng phước ở đường súc sanh Hưởng phước ở đường súc sanh Chúng ta về thầy Nhật Quý vị xem người ta nuôi thú cưng Con vật đó thật có phước Cả gia đình đều thích nó Giữa người và người trong gia đình còn đấu tranh Duy chỉ đối với con vật nhỏ này đều thương yêu Nên họ tu phước Là được phước báo này vì thế chúng ta đều thấy rất rõ ràng minh bạch Nhất định phải từ bỏ xa rời lục đạo Nơi này nhất định không phải là nơi ở lâu dài Phải di dân đến thế giới cực lạc Tôi dùng thời gian 2 năm Để chia sẻ bộ Đại Kim Giải này Mọi người đã rõ ràng minh bạch Không còn hoài nghi Phá mê khai ngộ Đoạn nghi sanh tịnh Nhất định trong đời này cầu sanh thế giới cực lạ mà tự mình cũng nắm chắc cơ hội sẽ không bỏ qua chúng ta nên ghi nhớ phải như thế nào để đoạn nghi sanh tính phải đọc kinh nhiều nghe kinh nhiều đọc kinh nghe kinh có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ nhưng trong này điều kiện tiên quyết ngày nay chúng ta còn thiếu sót đó là bao nhiêu người đọc kinh nghe kinh vẫn còn nghi hoặc nguyên nhân ở đâu họ nghe không lọt nghe không hiểu đạo lý này ấn quan đại sư nói rất hay họ không có tâm thành kính tâm nông nổi đặc biệt là người trẻ tuổi hiện nay tâm nông nổi cống cao ngã mạng cho mình là đúng kiêu ngạo tự đại coi thường truyền thống văn hóa khinh thị cổ thánh tiên hiền đối với hiện tại trong lòng không có cha mẹ không có sư trưởng hai người này dù Phật Bồ Tát đến dạy họ Cũng không thể thành tựu Không phải Phật Bồ Tát không từ bi mà dạy không được Họ không đủ điều kiện lãnh ngộ Ấn Quang Đại Sư nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Giảng phần thành kính Quý vị sẽ được giảng phần lợi ích Như Huệ Năng Đại Sư Là giảng phần thành kính Nên Ngài vừa nghe liền khai ngộ Liền chứng được viên mãn Còn như chúng ta đây Chính là không đủ tâm thành kính nên không đạt được lợi ích thật sự điều này rất phiền phức chúng ta đi đâu để tìm được người thật sự có thành kính đây là chân tướng sự thật trong đời này tôi có thể đạt được chút thành tựu lúc này có báo cáo với chư vị mạng của tôi là mạng bần tiện không có gì cả tự mình biết vậy nên tuyệt đối không cưỡng cầu cũng may là có chút tâm thành kính Gặp được ba vị thầy đồng ý dạy tôi Lúc đó cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn Đối với thầy không nộp một đồng tiền học phí nào Mà thầy đều rất cố gắng dạy tôi Nguyên nhân chính là ở điểm này Khi tôi giảng kinh thường nói với quý vị Không phải chỉ một lần để mọi người tham khảo Một người thầy tốt Trong lòng họ Nguyện vọng của họ Chính là đem sở học của họ truyền cho đời sau Người xưa thường nói Bất hiểu hữu tam Vô hậu dị đại Hậu ở đây không phải nói quý vị có nhiều con cháu Không phải như vậy Trong hàng con cháu của quý vị Ai có thể truyền thừa gia đạo Gia học Gia nghiệp của quý vị Nếu không có người như vậy Thì đây là bi ai Gia nghiệp của quý vị chỉ có một đời Ở dưới không có truyền nhân Nên trong hàng con cháu Thực sự có người truyền thừa Đây gọi là quá hậu Không có truyền thừa Nhà quý vị sẽ bại Bây giờ tìm không thấy người như vậy Vì sao? Từ nhỏ không dạy người học phật chúng ta nhận định nhân tánh bổn thiện tất cả chúng sanh vốn đều thành phật bây giờ chúng ta có thể khẳng định vì sao họ vẫn luân hồi trong lục đạo vì sao vẫn chịu nhiều đau khổ như vậy không ai dạy họ Vì sao không ai dạy họ Họ không có tâm thành kính Tâm thành kính phải dung đắp từ nhỏ Thời nay có cha mẹ nào dạy con cái thành kính Cho dù có dạy chúng cũng không tin Nguyên nhân gì đâu Cha mẹ không làm được Quý vị dạy chúng thành kính Nhưng chúng thấy quý vị không thành không kính Chúng không tin Thời xưa cha mẹ đều làm được Trẻ con thấy nhiều thành thói quen Chúng tự nhiên học được đây là môi trường lớn hiện nay môi trường lớn rất bất lợi chính là không có người dạy chúng ta học phật muốn giảng sanh thế giới tây phương cực lạc trước tiên cần phải học thành kính quý vị xem chí thành trung tính chí thành trung tín học từ đâu học từ hiếu dưỡng phụ mẫu Nếu chúng ta không biết hiếu thảo cha mẹ Không biết tôn kính trưởng bối Tôn kính thánh hiền Như vậy đời này chúng ta không có hy vọng Nhất định tiếp tục trôi lăn trong luân hồi Ở trong luân hồi rất khổ Oan oan tương bạo không bao giờ dứt Đây không phải là việc nhỏ Không phải vấn đề nhỏ Mà là vấn đề lớn Chúng ta nên đem việc Cầu sanh Tây phương tịnh độ Thân cận di đà như lai Là mục tiêu đầu tiên trong đời chúng ta Nếu chúng ta thật sự muốn như vậy Cần phải đem tình chấp danh lợi Của thế gian này Buông bỏ hết à, Vì sao? Đó là chướng ngại nghiêm trọng à, Chỉ cần không chịu buông bỏ những điều này Nỗ lực của đời này chỉ kết thiện duyên với Phật A-di-đà Đời này không thể thành tựu Khi nào thành tựu Đời sau kiếp sau Gặp được duyên này Có thể buông bỏ Quý vị liền có thể thành tựu Nên có thành tựu hay không Quyết định ở mình Chứ không ở người khác Quyền thao túng này vĩnh viễn nằm trong tay mình Nếu vẫn mê trong tình chấp Như vậy thì không còn gì để nói Có thể buông bỏ thật sự Quý vị sẽ thành Phật Được đại tự tại Không những tự mình thành tựu Mà còn có năng lực Giúp gia thần quyến thuộc Trong nhiều đời nhiều kiếp của mình Không chỉ trong đời này chúng ta có thể giúp họ thành tựu công đức lợi ích này vô lượng vô biên kiên định tính tâm bạ trừ mê hoặc phải dùng tâm chân thành cung kính để học phật quý vị xem hiện nay trong nhà phật chúng ta Giảng kinh còn có một chút lễ tiết Còn trong nhà trường hiện nay lên lớp hoàn toàn không còn Thời đại chúng ta Khi thầy giáo lên lớp còn đứng lên Mọi người cùng hành lễ Còn có một chút Hiện nay không còn Đặc biệt là đại học Nhìn trong giảng đường thật không giống ai Học sinh nằm ngửa trên ghế Hai chân gác lên bàn Học hành kiểu như thế Thầy giáo chỉ lắc đầu không dám nói Nói thì sao? Nói học sinh sẽ đánh Quý vị làm họ không vui Họ đánh quý vị thật Quý vị có cách gì? Trước đây thầy Phương nói với tôi Đây là 60 năm trước Thời của thầy được coi là không tệ Thầy nói trường học hiện nay Thầy không ra thầy Trò không ra trò Vì sao thầy giáo đi vậy Vì tiền lương để sống Học sinh đến để làm gì Cần bằng cấp nên vui vẻ đưa văn bằng cho họ mỗi người lấy cái họ cần không cần phải đối lập có học được gì hay không không liên quan đến mình không như ngày xưa ngày xưa thầy giáo rất có trách nhiệm hiện nay không dám chịu trách nhiệm thế nên nếp sống của xã hội ngày nay ngày càng khác xưa đây là điều chúng ta không thể không biết à, để chúng ta hiểu được chân tướng sự thật chúng ta nhất định giữ ý niệm cầu sanh tịnh độ không còn có nghi hoặc à, chúng ta tin rằng đức như lai giới thiệu cho chúng ta tuyệt đối không sai lầm